Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Hải Chế Tổng Hợp. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Câu chuyện thứ nhất, ba con rận. Có một cô gái, người rất bẩn và người nhiều giận. Một lần chuẩn bị đi chơi với bạn trai, cô ta liền tắm rửa để cho sạch. Nhưng vẫn còn sót lại ba con. Hôm sau, ba con giận gặp nhau và nói chuyện. Con giận thứ nhất hôm qua lũ to quá chúng mày nghỉ tao tìm được một cái đồ chọc và bám vào đấy mới không bị cuốn trôi đi con giận thứ hai ừ lũ to thật may mà tao trú vào một cái bụi rậm nên không sao con giận thứ ba chúng mày ăn thua gì tao gặp chuyện khủng khiếp hơn tao tìm được một cái hang để chui vào tránh lũ đến khi hết lũ tao định chui ra thì bỗng dưng có một con chăn khổng lồ chui vào con chăn đó cái đầu đỏ hòn nó cứ thụt ra thụt vào liên hồi tao sợ quá không dám nói gì cả đến một lúc sau tao lấy hết can đảm hỏi nó anh chăn ơi anh vào đây có việc gì vậy con chăn vẫn chẳng nói chẳng rằng gì cả thế rồi bỗng dưng một lúc sau nó nhổ tuyệt một bãi nước bọt vào mặt tao câu chuyện thứ hai bản lĩnh đàn ông việt một ngày đẹp trời ba người đàn ông đại diện cho ba châu lục họp nhau lại quyết định mở cuộc thi xem ai là người có khí chất đàn ông nhất hành tinh muốn thế mỗi người phải đi qua ba cái phòng phòng thứ nhất có một nghìn lít rượu phòng thứ hai có một con hổ hung dữ phòng thứ ba có một cô gái trẻ đẹp xinh dễ thương đáng yêu ai muốn giặt giải phải uống hết một nghìn lít rượu đánh chết con sư tử và phải ABC một nghìn lần với cô gái. Mỹ tự hào với sức khỏe vô địch, lao vào phòng con hổ. Hai ngày, ba đêm sau, người ta khuân xác, anh vứt ra ngoài. Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ vào phòng cô gái trẻ trước được 231 lần thì người ta khuân xác vứt ra ngoài còn mỗi bố Việt Nam chặt lưỡi hồi làm phát rượu đã tính sau uống hết một nghìn lít rượu bố lảo đảo sang phòng con hổ con hổ gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra bấy giờ bố Việt Nam lảo đảo tôi biết phòng con hổ ở đâu không? Cà cà, đúng là đàn ông Việt. Cẩn thận với các cô bé, thấy bãi biển vắng vẻ, anh chàng nọ thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, một cô bé đi qua, anh ta vội lấy khăn, che lấy chỗ cần che lại. Thấy anh chàng che đậy, cô bé tò mò hỏi một cách ngây thơ Chú có cái gì trong khăn tắm thế kia? À, anh chàng lúng túng Đó chỉ là một con chim nhỏ Cô bé gật đầu, hiểu ý rồi Tiếp tục đi dạo trong khi anh chàng đang tắm nắng Khi thức giấc, chàng trai hoảng hốt thấy mình đang nằm trong bệnh viện Chỗ kín của anh ta đau nhức vô cùng Bác sĩ hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chàng trai đáp Làm sao tôi biết được? Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ nằm phơi nắng trên bãi biển và một cô bé đi ngang qua đến nói chuyện với tôi rồi sau đó tôi chết đi mất và bây giờ nằm đây ông bác sĩ quay lại bãi biển tìm cô bé nọ khi gặp được cô bé ông hỏi rằng cô bé đã làm gì với của quỹ của anh chào tội nghiệp cô bé đáp cháu chẳng làm gì cả đi lang thang buồn quá thế là cháu quay lại chơi với con chim nhỏ của chú ý cháu vuốt ve nó rất dịu dàng thế mà nó lại phun nước bọt vào mặt cháu giận quá cháu đã quắp vỡ trứng nó bẻ gãy cổ và đốt trụi cái tổ chim Câu chuyện tiếp theo Miệng trên, miệng dưới Cái nào già hơn Có một trường đại học nọ Khi tuyển học sinh vào Có ba em nữ sinh đã đạt được số điểm rất cao Nhưng bằng nhau Nên người ta mới tổ chức một cuộc thi Để các em đó thi với nhau Đích thân thầy hiệu trưởng ra câu hỏi cho các thí sinh các em đều là nữ sinh các em đều có hai cái miệng một cái miệng trên và một cái miệng dưới vậy các em hãy nêu điểm khác biệt lớn nhất rồi từ đó kết luận xem cái nào già hơn cái nào câu hỏi phát ra cả ba thí sinh đều vắt óc suy nghĩ bỗng một cô trả lời theo lâm cái miệng ở trên già hơn cái ở dưới vì cái ở trên đã mọc răng mà cái ở dưới chưa mọc răng ngẫm thấy cũng đúng học sinh này có một đầu óc rất logic định cho em này đậu thủ khoa nhưng một em khác lại lên tiếng theo em cái miệng dưới già hơn cái miệng trên bởi vì cái miệng trên chưa có sâu mà cái dưới đã có dâu rồi thầy rất ngạc nhiên về câu trả lời này em này không những chuyên môn tốt mà còn giỏi cả xã hội nữa đang phân vân giữa em này với em kia thì người còn lại nói còn theo em thì cái miệng ở trên già hơn cái miệng ở dưới bởi vì cái ở trên đã bỏ bố rồi mà cái ở dưới bây giờ vẫn còn bố thầy bái phục bái phục câu chuyện tiếp theo cô thích cầm gì cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh sau phần tự giới thiệu cô hỏi tên từng em học sinh đến một học sinh nó nhất định không chịu nói tên tên em là gì tên em xấu lắm có gì mà ngại em cứ nói đi Không tên em xấu lắm Không sao đâu Mà đằng nào cô chẳng biết em cứ nói đi Tên em xấu thật mà Tên em là cái mà cô thích Cầm mỹ mà À cô biết rồi Em tên là cô chứ gì Không Em tên là Phấn Cãi nhau Có một hôm cô gái dần em trai đi chơi đến con đường nhỏ thấy hai con chó đang làm tình cậu em hỏi chị chị ơi bọn chúng đang làm gì vậy người chị đáp chúng đang cãi nhau khi đó một thanh niên đang đi đến ngắt lời không phải đâu em ạ người chị đỏ mặt và rằng ai nói chuyện với anh chàng thanh niên lại đáp thế chị đã cãi nhau với tôi à